Keep my head up when I act, head up that's a fact Never looking back, I'ma keep myself on track Keep my head up staying strong, always moving on Feel I don't belong, tell my thoughts to move along Push myself to be the best, die with no regrets Live with every breath, see my message start to spread And I had so many dreams, then you hit your teens Life ain't really what it seems, try to find out what yeah. it means yeah. Always do it on my own so I gotta get through it And the only thing I know is to love what I'm doing Never give up, never slow, till I finally prove it Never listen to the no's, I just wanna keep moving Yeah. Không biết nay là sương mù hay là mấy ngày mình tưởng sương mù về cuối cùng nó là bụi đó ủa làm gì hả diễn nữa diễn tới giờ diễn rồi đó xì lố múa sình Sao mà nó có thể ăn được như vậy ta? Không mà nó nóng quá mà nó <laughs> không được mà nó nóng quá không được Anh cầm nó bằng dứa thôi anh nói là nó nóng quá anh hấp vô không được á ờ. Tính ra mình là người ăn cuối cùng luôn mọi người không biết hình ảnh của anh đã được ghi lại <laughs> rồi mới có 30 giây à, không sao đâu tôi tôi nói là tôi không bơi nhưng mà rốt cuộc tôi đã <laughs> xuất hiện ở đây lần đầu tiên em đi biển hả xin phỏng vấn đây là lần đầu tiên bạn đi biển bạn thấy như thế nào ai <laughs> cảm thấy nó lạnh cái bụng nó lạnh cái bụng nó bị lạnh cái bụng mà mình nhúng mấy người mình xuống đây chứ dưới dưới nó quen ở trên nó chưa quen à, ở dưới nó quen ở trên chưa quen ngồi ngồi xuống hết luôn đi chứ để nửa trên nửa dưới nó kỳ <laughs> lạnh đẹp không đẹp không ôi ôi ôi à dưới đây có đá mới quất mới quất vô cục đá tội nghiệp kéo cái áo xuống kéo cái áo xuống ai biểu lùm quá chi hè gì nãy giờ thấy lấy huy ra không được phải phải phải hỗ nhau mới được nè không được à. không thể leo lên ủa chứ giờ sao sao để lên là sao là sao cô cho mai nghỉ nữa hả